Hải đang uh, ờ, xin chào bạn Hôm nay Hải đang uh, ờ, xin uh, giới thiệu các bạn uh, bộ cần uh, chống cần tay và cán vợt đây các bạn chọn bộ hiện này đang uh, đang uh, có hai màu màu đỏ đen màu đỏ và màu đen đỏ phối hợp màu trắng đây, đây là đang quay các bạn là màu đỏ đây, đây màu đen nó giống nhau hết các bạn nhé Hải Đăng sẽ ờ, review ờ, qua rồi review ờ, chi tiết từng phần một cho bạn xem đây là màu đen Hải Đăng đang quay màu đen và màu đỏ đây các bạn Tiếp theo Hải Đăng xin review chi tiết phần à, đây là phần à, chống cần chống cần này bắt vào à, các bạn bắt vào thùng nhé các bạn nhé cái phần này để các bạn bắt vào bát thùng bát vào thùng này các bạn đây phần này nó có độ ma sát cao dùng là bằng nhôm CNC đấy các bạn độ ma sát cao chống cần à, bộ à, chống cần và cán vợt này là UTH Đây. màu đỏ rất đẹp khá đẹp các bạn bộ này khá đẹp đây là phần à, đầu để bắt đỡ cần đây đỡ bên ngoài này các bạn nhé đang sẽ bắt luôn và các bạn hình dung nó dễ đây đỡ bên ngoài đỡ bên ngoài là có silicon này các bạn này chống có độ mút này à, chống va đập hai cái khớp nối này bằng nhôm CNC à, chất liệu à, thân à, thân quả vờ cán à, gác là carbon các bạn nhé à, các bạn chỉ xoay này à, xoay này các bạn rút ra xoay thêm mấy gen nữa các bạn rút được ra thôi rút ờ, hết cỡ của nó là đến mép này đến mép gen này là của cán là 2m1 còn ờ, thêm này 10 phân nữa là 2m2 các bạn nhé này bạn rút ra Đấy, đang ờ, vừa rút ra các bạn rút ra đến tầm nào các bạn có thể vặn chết được này Đấy, không nó sẽ không thụt ra tụt vào đây Đấy, sẽ vặn chết luôn nó không sẽ không bị được, được không thu ra thu vào được Đấy. nó rất tiện các bạn câu tầm cần à, dài tầm hơn 7 mét 7 mét 2 thì vẫn có thể đỡ dùng cái này đỡ được vì cái này à, không bị à, võng như kiểu chống cần inox các bạn nhé chống cần inox thì nó nó nó nó không cứng không được cứng lắm nhưng mà dòng dòng chống cần này thì nó rất cứng Đấy, đây là cái bát cái đỡ ngoài và cái đỡ trong đỡ trong thì à, các bạn à, Hải Đăng cũng sẽ giới thiệu luôn cái đỡ trong đỡ trong à, rất tiện các bạn đỡ trong đây đỡ trong đầu của nó này cũng là silicon thân là bằng nhôm CNC này các bạn nhé cái phần thân này bằng nhôm CNC Đấy. vỏ bên ngoài bằng nhôm CNC hết Đấy. rất đẹp rất hợp lý đặc biệt này các bạn này các bạn bấm nút này Đấy. bấm nút này điều chỉnh à, à, độ cao độ thấp của cái đỡ cần bên trong đây bắt bát đây các bạn ừ, bắt à, để bắt vào cán này hải đang sẽ ví dụ ví dụ các bạn bắt ở phần này chẳng hạn Đấy. nới ốc ra chọn lưới ốc nhé Đấy, bạn bắt vào và các bạn à, điều khiển à, điều chỉnh cao thấp gọi là bóp cái này bóp vào này rất tiện ừ, khá là đẹp các bạn nhé à, sẽ quay qua các bạn à, nút bấm đây các bạn Đấy. chuôi Đấy. là phần uh, gác cần Còn đây là cán vợt các bạn nhé đây. đây bộ phun bộ cán vợt đây cán vợt này dùng ốc 8 các bạn nhé đây là đầu à, nhôm CNC Ờ, rút ra cũng 21 các bạn vặn cũng như uh, ờ, cắn ờ, gác cần kia thôi đấy bạn rút này đấy, bạn rút ra và vặn lại thì nó sẽ không tụt không uh, cho ra được và không vào được đấy khá là đẹp các bạn tên bộ sản phẩm đây các bạn UTH phần cán này được uh, phủ keo epoxy à, rất đẹp ạ à. khá là đẹp Đấy. vừa rồi đang phi ờ, sinh đã giới thiệu các bạn bộ uh, chống cần và cán vợt câu đài đang uh, phi sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang phi sinh